tính chủ con có con trai các duyên cùng con của ông bà ngụ tại nay thủ tục hôn lễ đã thành xin kính dân lễ và gọi là theo phong tục nghi lễ thành hôn và hợp cảnh trước linh tọa ngũ tự gia thần chư vị tôn linh trước linh bài liệt vị gia tiên chư chân linh xin kính cẩn khấn cầu phúc tổ di lai xin trai có vợ lễ mọn kính dân duyên thành gặp gỡ